Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi muốn chia sẻ với lại à, những anh em nào làm cái một cái à, mẹo chơi tài xỉu đánh à, cách đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả và có tính chính xác ra tôi không dám nói là tuyệt đối mà tương đối là khi anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp chỉ cần đưa được cái bộ hột vào và đảm bảo với anh em đây những cái bộ hột này nó là những cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang thứ nhất là thử nước muối thứ hai nữa là nam châm thứ ba là dọi đèn và thứ tư là trẻ hột ra cũng hoàn toàn không có gì đó chính là anh em sử dụng cái bộ hột à, nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi là hột liệt tài liệt xỉu về cái bộ à, hột à, nghiêng tài nghiêng xỉu hay còn gọi hột liệt này thì áp dụng cho anh em nào đi làm cái chỉ cần anh em đưa được bộ hột vào và đưa cho người ta làm cái người ta lắc cũng được hoặc là anh em trực tiếp lắc cũng được thì tỷ lệ lên tài hoặc là lên xỉu nó sẽ chiếm từ 7 cho đến 80 phần trăm có nghĩa là 10 chén thì nó sẽ lên 7 chén tài hoặc là 8 chén tài hoặc là 10 chén thì nó sẽ lên 7 cho đến 8 chén xỉu về cái bộ hột ờ, liệt hay còn gọi là hột nghiêng này thì hoàn toàn là không tang bây giờ tôi sẽ thử cho anh em ờ, xem ờ, qua mấy bước thử ví dụ như là nam châm này dọi đèn và nước muối trên đây thì có ba bộ hột có một bộ hột là hột nam châm và đây nó là bộ hột nghiêng xỉu còn đây nó là hột nghiêng tài tôi đã để riêng ra rồi Đấy, giờ tôi sẽ thử qua 500 cho anh em xem đây anh em nhìn này nếu như hột 500 nhá thì tất nhiên nó sẽ bị dính bị hít như thế này thì nếu như anh em mang vào sóng sới thì theo tôi nghĩ là rất khó để chơi còn đây là bộ hột nghiêng xỉu này chú anh em có thử 500 này Hoặc là gọi đèn tất cả mọi cái đều không có vấn đề gì cả nắp cũng thế hoàn toàn bình thường tiếp tục sang cái bộ ờ, nghiêng tài thế là tôi sử dụng cái nắp và cái dĩa ờ, khác nhau đây nó là cái bộ hột 13 còn đây là bộ hột 12 đây tôi dùng cái cong cuộn còn đây thì tôi sử dụng cái nắp ờ, sơn để tôi thử cho anh em cái khâu tiếp theo bây giờ cái bộ ờ, hột nam châm này thì tôi sẽ bỏ loại ra ngoài nhé tôi sẽ thử ờ, khâu tiếp theo bước tiếp theo là tôi sẽ thử qua nước muối anh em nhìn hột nổi này. tôi sẽ để đây và lau qua cho nó khô hột và tôi sẽ thử sang cái bộ hột 13 đây Đây là bộ nguyên tài anh em nhìn anh em chỉ cần mình thả vào nước muối là cái mặt nào nó lên nhiều ví dụ như là bộ nghiêng xỉu thì mặt nhất nhị nó sẽ lên à, nhiều còn cái bộ nghiêng tài thì tất nhiên nó phải ngược lại là mặt ngũ lục thì nó sẽ nổi lên trên còn về cái bộ hột này thì đảm bảo với anh em là 100% không tang nhé ai lắc cũng được có thể là anh em trực tiếp nếu anh em nào muốn ờ, lắc thì có thể chúng ta sử dụng trực tiếp chúng ta lắc còn nếu như anh em nào không muốn lắc thì có thể đưa cho người khác người ta làm cái và chúng ta chỉ cần ngồi ngoài thôi muốn về tài nhiều thì chúng ta đưa cái bộ nghiêng tài và cứ thế là ngồi đặt vào tài còn à, muốn về xỉu nhiều thì chúng ta đặt vào lấy bộ nghiêng xỉu bây giờ tôi sẽ dọn thử đèn có đèn flash cho anh em xem đảm bảo anh em hồ rất là trong đây còn một cái điều đặc biệt nữa là cái bộ hột này thì dù là hột nghiêng nhưng mà tỷ lệ lên bảo hay coi gọi là lên bão thì nó cũng khá là nhiều trung bình nó khoảng 8 cho đến 12 chén thì sẽ lên ờ, một hoặc hai chén bảng đây còn được gọi là cái bộ hột à, đa năng bây giờ tôi sẽ test thử cho anh em xem trước tiên là cái bộ à, hột nghiêng xỉu nhé bây giờ đang xỉu chín này tôi sẽ lắc thử cho anh em xem bây giờ đó qua một chén tài chén đầu tiên nó là tài rồi bây giờ tôi sẽ tiếp tục tôi lắc cho anh em xem đó, xỉu rồi anh em nhé vừa tài 11 tài rất là nhỏ bây giờ quay xuống xỉu xỉu 7 và bây giờ là xỉu 7 2 2 3 bây giờ 2 3 4 xỉu 9 tiếp Đó, bây giờ xuống xỉu luôn này vừa tài 456 bây giờ xuống xỉu 113 xỉu 5 Đó, bây giờ là 116 xỉu 8 này bây giờ là 144 xỉu 9 116 xỉu 8 tiếp 144 lại xỉu 9 này bây giờ sang một chén tài nữa 146 tài 11 Đó, bây giờ là 233 này xỉu 8 bây giờ là 115 xỉu 7 này 1235 xỉu 10 Đó, giờ sang chén tài nữa 156 đấy là cái bộ nghiêng xỉu bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ nghiêng tài cho anh em xem này. tôi sẽ quay sang bên này cho dễ lắc bởi vì tôi thuận tay phải Đây. tôi sẽ thử cho bộ anh em xem bộ nghiêng tài nhé Đó, một chén tài này 662 hai chén tài này. 561 này 551 này 3 chén tài Đấy, bây giờ sang một chén xỉu 2 3 4 xỉu 9 tiếp tục 3 5 6 tài tiếp này 3 4 5 tài 12 này. 2 4 6 tài 12 tiếp đây bây giờ lên bão bão tứ này anh em nhìn này Đấy. 3 thằng 4 này bão tứ bây giờ 3 4 6 thành 13 4 5 6 tứ ngũ thiên thành 15 Đó, bây giờ thì một chén xỉu 2 2 4 xỉu 8 tiếp tục này. bây giờ một chén xỉu nữa xỉu 9 này 6 6 3 tài 15 này quay về tài luôn nhé 2 3 2 3 6 này tài 11 này 156 tại 12 bây giờ lại xuống một chén xỉu nữa xỉu chín anh em thấy thế nào rất là hiệu quả rồi thì cái bộ hột tay xỉu này thì đảm bảo với anh em à, một trăm phần trăm là không tang đây là một cái cách chơi tài xỉu mẹo đánh tài xỉu bịp rất là hiệu quả áp dụng cho anh em nào làm cái được hoặc là anh em nào làm tay con thì chỉ cần anh em đưa được hột vào thôi tỷ lệ